Xin chào các bạn à, Hôm nay à, mình muốn à, chia sẻ với các bạn về cái cách à, mà làm khẩu trang để chống được cái dịch bệnh virus corona thì Hiện tại thì mình thấy trên mạng à, cái dịch bệnh này nó đang bùng phát mà do cái vấn đề là khẩu trang thì nó rất là khan hiếm và nó rất là mắc thì có nhiều người cũng sẽ là không có thể mua được đó. và thì cái cái nguy cơ ờ, mà nhiễm bệnh của họ sẽ rất là cao cho nên ngày hôm nay mình muốn ờ, hướng dẫn các bạn làm một cái loại khẩu trang mà nó vừa chống được nắng nó vừa kính và nó không có tốn tiền và các bạn cũng không cần phải mua nó rất là dễ làm thì ờ, như cái khẩu trang thông thường mà các bạn có thể mua ở ngoài đây là khẩu trang thì cái khẩu trang này các bạn có thể thấy là à, nó sẽ không có được chống nắng ở những cái khu vực xung quanh hoặc là những cái cái chỗ như thế này thì nó sẽ còn ở dẫn đến là cái virus uh, corona nó có thể xâm nhập từ trong đây nó vẫn chưa chắc chắn được là một trăm phần trăm là có thể là bảo vệ được các bạn hay là những cái phía dưới này hay là những cái phía bên hông đây à, ví dụ như cái những người mà có lỗ mũi mà người ta hoặc lỗ người ta cao á cái lỗ mũi cao lên thì nó sẽ hở lên như thế này thì nó sẽ đi về phía bên đây à, đi xuống dưới này ở trên đây nên là cái khẩu trang của mình á nó sẽ cũng chưa đảm bảo là an toàn cho nên ngày hôm nay mà mình mua rất là khó khăn hay là có những nơi mà người ta tăng giá rất là cao đó, thì những ví dụ những cái người mà nghèo người ta không có tiền đó, người ta cũng đâu có mua được cái khẩu trang ừ. thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái cách làm khẩu trang à, rất là đơn giản đó là các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái áo thun chuẩn bị một cái áo thun thôi thì ở ai ở nhà cũng có áo thun hết cho nên nó rất là dễ thì à, chúng ta sẽ à, trồng kéo thun vào như thế này đó, chúng ta trồng kéo thun vào như thế này đó, đây là hai cái tài của áo thun thì áo thun các bạn có thể là áo thun ôm hay áo thun gì đó nó rất là đơn giản cho các bạn kéo ra sao ừ. các bạn cột lại thì à, với cái cái cái cái cái cái loại khẩu trang như thế này thì nó sẽ rất là kín nó sẽ rất kín và sẽ mình sẽ độn lên ừ, nó bất nó sẽ động lên như thế này thì cái khẩu trang này rất là kín nó có thể là che luôn cái cổ các bạn che luôn cái cổ phía sau thì các bạn đi ra ngoài đường nó sẽ chống nắng ở phía sau và tất cả đều đó là bịch, bịch kính cho đó các bạn chỉ cần là ừ, này mình làm không chưa có đẹp cho lắm nhưng mà các bạn về các bạn chỉnh lại cho nó đẹp nha thì à, các bạn chỉ cần đem kiến vô đó. Ừ, như vậy là các bạn đã hoàn toàn coi như là chống xâm nhập 100% rồi đó coi như là 99,9% là các bạn không cần phải đi mua khẩu trang không cần phải chen chúc về việc khẩu trang mà cũng không cần phải sợ khẩu trang tăng giá đó đây đây là cái cái cái cái cách làm khẩu trang mà giúp cho các bạn coi như là đi ngoài đường rất là perfect trăm trăm luôn bạn vừa chống nắng cổ luôn đó cái này về các bạn uhm. có thể là một hai ngày gì đó các bạn đổi cái cái áo khác cũng được cũng không sao hết nhưng mà các bạn không phải ờ, lo lắng một vấn đề là khẩu trang không có không có ai bán khẩu trang hay là khẩu trang quá quá quá đó, thì các bạn có thể tự mình làm cho mình một cái khẩu trang à, bằng như thế này đi ra ngoài đường nhưng mà có nón bảo hiểm đội da ờ, ờ, thì thì thì thì, thì, thì, thì ở đây à, sẽ dọn dẹp cái nắng quan hiểm nó là rất là tốt rất là xong đó nắng mưa là coi như là không có sợ luôn đó nắng cổ rồi bảo vệ từ cổ cho tới trong à, tất cả nên là hoàn toàn là không có sợ phải bị à, bụi hay là những cái virus đó cho nên virus corona hay là virus kể virus nào bụi bặm đều các bạn đều được an toàn một cách à, bây giờ kín đáo hơn đó thì à, mình xin uh, chia sẻ với các bạn như thế này thôi và nếu như các bạn nào mà có à, cái cách nào mà để làm cái khẩu trang không cần phải tốn tiền mà tốt hơn thì các bạn có thể chia sẻ comment cái link ở phía dưới để cho mình có thể tham khảo như các bạn khác à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn à, các bạn uh, xin cho mình một cái à, nếu mà thấy hay cho mình một lượt à, like và một lượt subscribe xin cảm ơn các bạn